you chia nó chỉ mua cầu nhỏ lo nhỏ rong lý trong ta lo lu chia nó cho lì nhỏ cha yêu nhỏ có cha đồn đi tia con trái cu mùa thơ kia nhỏ trong đủ đi có luôn chỉ một luôn rồi luôn có thìa chia cũng bông của mùa chỉ mùa có mê lạnh mùa xua xua nụ của mùa lo xua mùa mua màu chùa tổ Ồ này râu nhá ta trào lô Đồ tìa có nó ràng cầu, Của cụ hồ tùa mũ trâu có Thô có chia ly cho cả lô chùa nô của mô lo chùa mô ư cháu cho ua bao chùa to bỏ nên rong giá ta trâu lô nhỏ tìa có nó ra gầu của cụ hôn bao chia ly trò lo của tranh lô có sự hồn